mời bạn nữ mời bạn nam wow rồi à, mình Ngồi với bạn mình với bạn em xin chào anh à, quyền linh chào chị cát tường chào bạn à, chào bạn à, kế bên chào tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay mình xin giới thiệu mình là minh tâm mình à, quê ở quảng ngãi mình hiện là giáo viên à, dạy và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Giáo viên cấp mấy em? Dạ cấp 1 chị Cấp 1 Mình vào đây lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi chị Em bao nhiêu tuổi? 34 tuổi chị 34 tuổi? Wow Làm gì các tường 34 còn nhỏ làm Không phải mà gì người ta, người ta trẻ Tôi wow là tôi wow cái trẻ là phải wow cái 34 Tôi 40 tôi còn wow <laughs> Rồi bạn trai giới thiệu đi Dạ à, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường Chào bạn chơi bên kia và quý vị khán giả Em tên là Võ Văn Minh, quê ở Quảng Nam sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện bây giờ em đang là phó giám đốc sự của tập đoàn Capella. Wow. Ờ. À. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ hiện bây giờ là 39 tuổi chị Cát Tường. Wow. Chưa thấy cũng wow luôn. à. <laughs> Tâm giới thiệu à, về mình chút xíu đi, tình trường thế nào? Em thì cũng đã trải qua một mối tình rồi. À, cách đây cũng à, 5 năm Rồi bạn trai, mình có mấy mối tình rồi? Em thì à, từ trước giờ thì em có hai mối tình chính thức chị Mối tình đầu tiên là lúc 26 tuổi thôi chuyện cũ bỏ qua bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu đi em gái à, em có những điểm mạnh và điểm yếu gì em có điểm mạnh đó là em biết hát karaoke ừ. <laughs> biết nấu ăn điểm yếu của em đó là em cũng à, nói hơi nhiều cũng hay à, quen trong mà quen nhiều nhất chính là hay bỏ chìa khóa thôi cơ duyên nào em à, đến với chương trình bạn muốn hẹn hò nói chung là em được phụ huynh đăng ký và giới thiệu dùm Ồ. tại giờ thấy cô suốt ngày đi dạy mà không thấy có ai nên là phụ huynh đăng ký cho em tham gia à, phụ huynh là phụ huynh của học trò em học trò hả? dạ à. vậy lo cho chăm lo cho đời sống à, của cô dữ ha dạ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào người đó à, về ngoại hình thì à, cao hơn mét bảy có cao <laughs> cao hơn mét bảy nha cao hơn Rồi. dạ không hút thuốc à, vui vẻ hòa đồng ờ, à, cũng điềm đạm biết uh, lắng nghe em không thích điểm gì ở người bạn trai không ừ. à, nói chung là gọn gàng sạch sẽ em ơi em thích người có tóc hay không có tóc dạ có tóc có tóc em tóc hơi nhiều á <laughs> hói hói chút được không em cũng không quan trọng hói hay không hói chị nãy giờ mình nói chuyện vui vui có tóc hay không có tóc thôi cái quan trọng là tâm hồn thôi ha hiểu nhau thôi chào anh chào chị nếu bây giờ mà à, tiến đến hôn nhân thì à, anh đã có cái hoạch định gì cho cái mái ấm gia đình của mình dạ thì à, khoảng 2 năm khoảng 2 năm nữa đó mình phải có những cái định hướng cái kế hoạch thì người phụ nữ người ta mới cảm thấy yên tâm dạ à, anh có điều gì không thích ở người à, vợ tương lai của mình ừ, em thích một người phụ nữ là gọn gàng nói chung bản thân em là cũng gọn gàng ngăn nắp từ cái bếp nút cho bến rửa chén bát này nọ là em làm hết giặt giũ quần áo đi chợ nấu ăn em làm được hết ừ. thì à, em cũng mong muốn người phụ nữ như vậy sống à, cần phải có một sự quan tâm nhưng mà nhiều lúc bạn gái là là không có sự quan tâm chia sẻ với nhau thì nó cũng không có đến được với nhau chắc nãy giờ em cũng nghe bạn trai bên đó chia sẻ ha bạn ấy nói cũng rất là khá rõ ràng rồi chờ anh chút xíu nha anh quang nói chuyện với đàn gái chút xíu chào anh ừ, chào em rất là dễ thương đàn trai cũng chuẩn lắm nha đẹp trai đấy nói cho thông báo cho em biết đẹp trai khi nào em nhìn mới biết chứ à, anh, anh nhìn thấy được là được rồi đấy anh, anh với cảm quan của anh là chị cắt tường thấy được có được chứ anh thấy cũng được rồi đấy thôi bây giờ mình à, lấy ý kiến người thân đi cô bên kia thì à, cũng à, rất là dễ thương cũng cao đáo lắm nha hôm nay mình đi với ai em dạ em đi cùng với à, người à, chị phụ huynh mà đăng ký cho em tham gia chương trình này à cùng với đứa em trai rồi đâu ạ à? cho cho gặp uh, chị phụ huynh đăng ký cho cô giáo em chào chị cát tường <laughs> chào anh huyền linh à chào chị ờ, à, chị uh, nhận xét về cặp đôi đang ngồi trên này như thế nào ạ dạ thì em thấy anh này nãy giờ qua nói chuyện em thấy anh sống cũng rất tình cảm dạ nói chung em thấy cũng hợp với, với chị tâm út thấy được của cô tâm ơi rồi cô Tâm ơi, em trai đâu ạ? Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường à, Em là em trai ruột của chị Tâm Thì hôm nay em cũng đến đây để ủng hộ tinh thần chị Tâm Thì à, em thấy anh trai bên này thì à, rất là đẹp trai <laughs> Bên ngoài rất đẹp trai và anh có một cái tâm hồn rất là sâu sắc Và là một người đàn ông của gia đình Thì em cảm thấy anh là một người rất là được để chị Tâm có thể là hẹn hò dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn Và về chị Tâm của em thì à, một người phụ nữ có gia đình sống cũng rất là sâu sắc lo cho anh chị em trong gia đình và nếu mà anh muốn tìm hiểu nghiêm túc thì em nghĩ là hai người nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu rồi cảm ơn em còn à, em có đi với ai không dạ đi với à, một à, đứa em gái và một à, em trai gọi là kết nghĩa em gái là em ruột đó hả dạ em gái là em họ em họ hả à, chào anh quyền linh chào chị cát tường chào khán giả trường quay thì em là em kết nghĩa với anh Minh sống và làm việc với mình ờ, một cái thời gian khá lâu rồi thì anh Minh là người rất là mẫu mực thì ờ, anh ờ, khá là hợp với chị về cái, cái tính cách cũng như là cái công việc này kia thì hy vọng rằng hai người sẽ cũng tạo cho nhau một cơ hội để đến xa hơn rồi, rồi vâng, cảm ơn bạn cảm ơn hai bạn à... bây giờ mình kéo màn lên nha <laughs> ok nào Hoa Dạ em cảm ơn anh Thấy anh à, sao? Không có tóc thì à, em thấy à, một người đàn ông có định như em như ý không? <laughs> nói chung là khó nói mà Khó nói quá hả? Cứ nói thoải mái đi mà à. Vậy em thấy anh có quyết đoán không? Có một người đàn ông bản lĩnh của gia đình không? Nói chung là nhìn bề ngoài thì không thể đánh giá hết một con người ừ. Nhưng mà về mình cũng có một cái cái nhận xét đúng không ví dụ như anh nhận xét em là một người phụ nữ nói chung xinh đẹp đó là như vậy cái điều thứ hai nữa là có một cái nghề nghiệp là tương đối giống như anh mong muốn yeah. Dạ. tại vì ở công ty anh nhiều bạn sinh gái lắm nhưng mà anh đi tham gia chương trình này là cả phòng nó là mất chỉ anh phải tham gia nhưng mà đó là một cái mẫu người mình muốn chọn để mà mình đi đến cái hôn nhân cuối cùng chứ hôm nay là một cái cuộc chơi hay là một cái cuộc dạo nó là như vậy đó là tính anh nghiêm túc đó thì à, thứ hai nữa là em lại là đồng hương với anh nói chung miền trung mà cái quảng ngãi thì hồi trước thì anh đi à, dự án kiên cố hóa trường học thì anh đi hết rồi không biết em ở huyện nào em ở à, sơn tịnh sơn tịnh hả em đi lên ba tơ chưa chưa trà bồng lên chưa tây trà dạ chưa chưa dạ chưa anh <laughs> nói chung là em cũng à, ít cái về quê ừ thì um, anh muốn là dù sao tuổi thì nói chung cũng lớn rồi anh mong muốn sẽ cùng em được có một cái ờ, hàng hò và tìm hiểu nhau để mà có một cái ờ, cái cái gia đình sau này nó êm ấm hạnh phúc nếu có khó khăn thì anh sẽ là người chịu khó đầu tiên nếu như ban ngày anh đi làm việc lương anh không đủ nuôi em tối anh về anh làm tiếp em thì không có quan trọng điều đó tại vì em cũng là người đi làm em em không quan trọng về vấn đề tiền bạc ừ. không biết là anh muốn à, sống và làm việc tại đây hay là anh muốn về quê thì à, theo em thì như thế nào em thì em muốn ở trong này Rồi. tại vì em cũng à, ít có khi về quê ừ. thì anh cũng chia sẻ với tâm luôn là anh sinh ra và lớn lên là trong một gia đình là anh không có để thiếu thốn tình cảm của mẹ bố một nơi và mẹ một nơi anh sống với bà ngoại thì sau này ông bà ngoại mất đây là anh chia sẻ thật sự và rất là nhiều cô gái đến với anh vì như vậy cô gái là không đến nên là anh ở đây anh muốn là một cái sự nghiêm túc rõ ràng thì anh vào đây thì anh cũng đi học tự học tự làm cho đến bây giờ coi như ảnh quyết định ở đây luôn rồi đó rồi em gái muốn nói gì với ảnh dạ <laughs> thì em thấy ảnh cũng ờ, được nói chung là nói chuyện cũng ờ, chững chạc điềm đạm em ờ, thích những người như vậy rồi cuộc nói chuyện ờ, nãy giờ cũng khá lâu chúng tôi đã tạo điều kiện rất nhiều cho hai bạn nói chuyện để có thể hiểu với nhau nhiều hơn bởi đây là một việc giống như anh nói là một việc hết sức nghiêm túc hãy đưa ra quyết định đúng đắn các bạn nhé quyền của các bạn nào ba tiếng đếm chuẩn bị một hai ba hết, hết thời, thời gian, gian. rồi chúc mừng các bạn quý bình bấm nút là quyết định những điều xa hơn nữa chúc mừng à, cái sự đồng điệu của hai bạn đầu tiên hai nút bấm đã được bấm nào hãy nắm tay nhau Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng Các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn để có thể tìm hiểu kỹ hơn Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relus Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên Và đây, gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton Cái này bự hơn nè, anh cầm Gửi tặng à, hai bạn máy nước nóng Atlantic tổng trị giá là 7 triệu đồng rồi chúc các bạn sẽ mau tìm được tiếng nói chung